Chúng ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên với câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 này, cho hàm số y bằng fx có đạo hàm f'x liên tục trên cái đoạn từ 0 cho đến 2 và f2 bằng 3. Tích phân cận từ 0 trên 2 của hàm số fx dx cũng bằng 3. Đề bài yêu cầu tính tích phân cận từ 0 đến 2 của hàm số x nhân với f' x dx. Ok chưa? Với bốn đáp án đề bài đã cho ở đây, chúng ta có thể lựa chọn một trong bốn đáp án đó. Các em viết xong đề chưa? Chúng ta sẽ cùng phân tích nhé. Thì đây này, F2 đề bài cho rồi, cái này không dùng được, đúng không? Chúng ta không khai thác được, tí nữa chúng ta sẽ sẽ lấy để ờ, thay vào kết quả thôi. Tích phân này chúng ta cũng không khai thác được. Vậy anh này chúng ta sẽ làm. Đấy, chắc chắn phải khai thác từ đây. Nhìn thấy ở đây có F phẩy, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ đặt cái gì? đặt dv chính bằng f phẩy xd dx. Đúng chưa? Vậy thì đối với câu số 1 này chúng ta sẽ làm gì? Đầu tiên uh, đặt này dv rồi thì còn lại u là bằng x. Đúng chưa? dv sẽ là bằng f phẩy x nhân với dx. Thì từ đây các em sẽ suy ra được đạo hàm hai vế đi, du sẽ là bằng dx lấy vi phân, đúng chưa? Còn V ở đây sẽ là bằng Fx. Đó. Thầy đặt anh này là Y nhá. Y sẽ là bằng này. À, thầy viết lại đề cho các em này. X nhân với F' x dx sẽ là bằng U nhân với V đúng không? X nhân với Fx cận từ 0 trên 2 trừ đi tích phân cận từ 0 trên 2 hàm số là gì? V nhân với DU. V ở đây là Fx này. DU của chúng ta là DX này. Đó. Đến đây chúng ta sẽ thay vào 2 thay vào 2 nhân với F2 Trừ đi 0 nhân với F0 0 nhân với một số bất kỳ nó đều bằng 0 rồi Và trừ đi Tích phân cận từ 0 trên 2 Hàm số Fx Dx Đúng chưa? F2 đề bài cho là bằng mấy? A bằng 3 kia. Vậy nó sẽ thành 2 nhân với nhân với 3. Trừ đi. Anh này đề bài cũng cho là bằng 3. Đấy và kết quả đây sẽ là bằng bằng 3. Đúng chưa? Đây chính là câu hỏi đầu tiên của chúng ta với đáp án là 3 và chúng ta chọn được đáp án là B. Thấy chưa?